Chào các bác nhá Shop uh, online Tân Ánh Ngọc Ánh chào toàn thể anh em nhá à, Như các bác thấy này à, Xào gác cu Xào treo chim Hàng về rất là nhiều nhá để phục vụ các bác nhá Đấy. Số lượng hàng rất là nhiều Đấy. Ờ, hôm nay tôi làm clip này để giới thiệu cho các bác chi tiết Về cái xào gác chim Xào uh, Xào gác cu xào treo chim nhá Về phụ kiện này Về giá thành này Về chủng loại để các bác nắm được nhá đây, đầu tiên về các loại sào thì nó sẽ có cho mình là mẫu sào 3 mét này. Cái mẫu sào ngắn nhất nhé các bác nhé. Mẫu sào ngắn nhất đó là mẫu sào 3 mét. Mẫu sào 3 mét này. Nha, mẫu sào 3 mét. À, xong tới mẫu sào 4 mét nhé các bác nhé. Đây. Như cây này nó là cây 3 mét này. Cây 3 mét các bác nhé. À, cây 3 mét. Xong tiếp theo là cây 4 mét này. Ờ, và cây 5 ờ, mét này và cây 6 ờ, mét và cây 6 mét nhé cây 6 mét là cây này thì bây giờ để lựa chọn cái xào phù hợp để các bác chơi nhé lựa chọn cái xào phù hợp để các bác chơi ấy, thì nó là anh em bình thường mà cái xào 5 mét xào 6 mét này thì anh em thường hay đi gác cu cần cao nhé và trong mục đích sử dụng là nhiều khi là cần phải giật cành giật cành thì anh em đòi hỏi cái xào chắc chắn xào chắc chắn nhá thì đối với hai cái mẫu này 4 uh, 5m và 6m này thì shop sẽ làm cái loại hàng xào dày xào dày 1 ni 2 1 ni 2 các bác nhé nói là 1 ni 2 ở đây ấy, thì thực ra là uh, nó không đủ chính xác 1 ni 2 đâu nhưng mà nhà sản xuất nó thông báo là 1 ni 2 nó khoảng 1 ni thôi thì nói chung nó là hàng xào dày chắc chắn cho các bác giật cành thoải mái luôn đó là cái mẫu 5m à, và mẫu 6m thế còn cái mẫu 4m mẫu 4m là mẫu này nhé là hai cây này là hai cây một mét thì sẽ có cả cho các bác loại dày và loại mỏng thế còn 3 à, mét cái mẫu 3 mét ấy thì chỉ có loại mỏng thôi các bác nhé tại vì cái hàng 3 mét này là hàng nhỏ thì anh em chủ yếu là chơi à, chào màu chơi khuyên thì treo những đồng nhỏ mà không có cái nhu cầu là giật cành thì không cần phải độ chắc thì càng mỏng bao nhiêu thì càng nhẹ bấy nhiêu di chuyển nó càng tốt nhé thế còn cái mẫu 4 mét này thì anh em cũng dùng đi bẫy chào màu à, bẫy khuyên đấy thì một số anh em là không cần dùng giật cành ấy, thì là lấy cái mẫu mỏng để cho nó nhẹ thì sẽ có mẫu mỏng nhé thế còn anh em nào mà muốn cái mẫu dày chắc chắn thì sẽ có cái mẫu dày thế còn đối với cái xào 5m và xào 6m này dày mỏng như nào thì các bác cứ phân biệt theo cái uh, trọng lượng của nó nhé phân biệt theo trọng lượng của nó ví dụ như tôi cân cái cây tôi cân cái xào 6m à, này đi Đấy, cân cái xào 6m này các bác nhé cái xào 6m này nếu mà hàng dày ấy, thì nó sẽ đạt là một cân 9 đấy cân chín gần hai cân nhá cân chín hai cân thế đối với cái hàng mỏng thì nó chỉ đạt được khoảng à, à cân à, rưỡi thôi đấy cân à, tư cân rưỡi thôi thế còn đối với cái sào 5 mét mà hàng dày nhá sào 5 mét hàng dày thì nó sẽ đạt cho các bác là đây này cây này cây 5 mét nhá cây mét hàng dày thì nó sẽ đạt cho các bác là một cân 6 nhá một cân 6 các bác nhá Đó, một cân 6 là cái hàng dày 5 mét thế còn hàng 4 mét hàng 4 mét đây là cái 5 mét này thế còn hàng 4 mét mà hàng dày à, nhé các bác cái hàng dày này hàng này hàng dày này đấy cây 4 mét dày này thì nó sẽ đạt cho các bác là một cân 2 à, đây là một cân 2 nhé các bác nhé một cân 2 thế còn nếu mà hàng mỏng hàng mỏng thì nó sẽ chưa tới một cân đâu nó chỉ là uh, vài trăm gram thôi đây hàng mỏng đây à, nhà tôi để lại nhé à hang mỏng đây hang mỏng thì xem nào để nó đạt bao nhiêu nào hang mỏng nó chỉ đạt cho các bác là 8 lạng thôi 800 gram này nhé đấy thì các bác cứ căn cứ theo cái khối lượng để các bác biết được rằng là nó là xào dày hay là xào mỏng nhé xào dày hay xào mỏng nhé các bác nhé thế còn về chi tiết về cái xào này để tôi sẽ nói rõ hơn cho các bác nắm được nhé đối với xào đây nhá đối với xào 6 à, mét thì là sẽ có 5 khúc các bác nhé 5 khúc này 1 2 3 4 5 khúc xào 5 mét cũng có 5 khúc các bác nhé xào 5 mét cũng sẽ có 5 khúc cho các bác còn xào 4 mét thì sẽ có 3 khúc xào 4 mét là 4 khúc các bác nhé xin lỗi đây xào 4 mét là 4 khúc à, xào 4 mét là 4 khúc này một này à, 2 này 3 này và khúc trên cùng là khúc thứ 4 thế còn xào 3 mét thì sẽ là có 3 khúc các bác nhé Sào 3 mét là có 3 khúc, 1 2 3. Đối với cái đầu sào này, trên đỉnh đầu này nhá, đỉnh đầu này. Thì cái sào nào cũng có cái con ốc 8 ly 8 ly Thì đối với cái mẫu sào 6 mét, mẫu sào 6 mét nhá. Mẫu sào 6 mét thì trên đỉnh ốc này này nó sẽ có hai con đi về cho các bác, hai con đi về cho các bác. Đấy, sào 6 mét chỉ có mẫu 6 mét dày mới có hai con IV này thôi nhá hai về này thế còn cái mẫu 5 mét dày 5 mét dài này thì cũng có một con thôi đấy còn lại là nói chung là những mẫu còn lại thì sẽ chỉ có một con ờ, IV8 thôi con IV8 này trên cái đầu dưới gen này này đối với cái mẫu ờ, ờ, uh, 6 mét ấy, thì nó sẽ có cho các bác là hai con nhé thì đây là cụ thể về cái xào nhé thế để các bác nắm được giá thì tôi cũng công bố luôn là các bác nắm được giá của nó nhé. nắm được giá của nó đối với cây xào 6 mét nhé tôi báo giá được cây xào 6 mét à, giá này là giá đã bao ship các bác nhé Giá nó bao ship đi toàn quốc cây xào 6 mét là 380.000 Các bác lưu ý là tôi báo giá đây là giá cây xào không thôi Giá cây xào không như này này Chưa có phụ kiện nha các bác nhá Đấy cái này là nó nặng tiền phí rất là cao nên nó là 380.000 Thế còn các mẫu khác nếu mà là mẫu dày Thì nó sẽ giảm đi chênh nhau là 50.000 Thì tương tự như vậy thì với với mẫu 5 mét Thì nó sẽ là, à, là, là Cái kia là 380 Thì cái này là 330 330.000 các bác nhé nhưng mà tôi vẫn thường thường đấy các bác là 320 320 cho cái mẫu xào 5 mét dày đấy thế còn đối với cái xào 4 mét mẫu xào 4 mét thì sẽ là 280 nhé các bác nhé 280.000 cho cái mẫu xào 4 mét đấy 4 mét dày ấy là 280.000 thế còn 4 mét mỏng 4 mét mỏng thì lại chỉ có 200.000 các bác nhé 4 mét mỏng là 200.000 Thế còn 3 mét mỏng 3 mét thì chỉ có mẫu duy nhất là mẫu mỏng thì là 180.000 các bác nhá đấy các bác nghe kỹ giúp tôi giá 3 mét là 180.000 thế còn phụ kiện mua thêm phụ kiện mua thêm phụ kiện mua thêm đây là khi các bác mua theo cái xào ấy nhá mua theo xào ví dụ như cái áo xào chẳng hạn này đấy, mua theo xào thì nó sẽ không phải chịu phí ship thì tính theo đúng cái giá giá gốc gọi là cái giá đi ờ, nhập hộ các bác thôi là một các bác thôi đây cái giá xào cái áo xào này cái áo xào này sẽ là 40 nghìn đấy 40 nghìn đối với cái áo sao đợt hàng này ấy, thì hàng rất là đẹp nhé hàng rất là đẹp các bác nhé à, rất là đẹp à, vải ngụy trang dày dặn à, cái đai cũng chắc chắn và cái đai đợt này là được cải tiến là may xuống thấp phía dưới thì các bác à, đưa cái xào lên các bác à, đeo lên vai ấy nhé các bác đeo lên vai thì nó sẽ không bị bành đầu không bị bành đầu như cái mẫu kia mẫu này là sẽ ngon lành hơn thế còn cái móc treo cái móc uh, treo chim móc treo đồng chim nhé các bác nhé đây là cái móc treo đồng chim này, này mà các bác mua theo cái xào ấy thì nó sẽ là 20 nghìn cái này là tôi phải đi đặt ờ, thợ hàn họ làm cho chứ ngày xưa tôi tự tay làm được thì tính các bác 10 nghìn bây giờ tôi không làm được thì đi mua về thì là tính là 20 nghìn đấy 20 nghìn cả tiền công cả tiền sắt thép đấy 20 nghìn cái móc này các bác nhá 20 cái móc này thế còn về câu niêm về câu niêm nhá thì cái lô hàng câu niêm thép mà được rèn qua nửa đánh ấy thì nó không còn nữa thì sang cái đợt hàng này thì sẽ có gọi là hàng câu niêm bằng inox nhé câu niêm bằng inox các bác nhé câu niêm bằng inox này nó được cắt từ miếng tôn miếng tôn inox dày 2 ni nó là dày 2 ni thực chất thì nó là dày 1 ni 8 là đúng nhất hàng gọi là 2 ni thiếu đấy miếng tôn inox nhé, được cắt thành một khối như này nguyên một miếng cắt ra như này và mài cho lưỡi nó bén đi hàng nó inox 8 ni có cái vòng tròn để cho các bác treo lồng chim đấy thì cái câu niêm này giá thì vẫn bằng câu niêm kia thôi 120 nghìn nhé 120 nghìn nhưng nó là câu niêm chất liệu bằng inox chất liệu inox và chất liệu inox này gọi là chất liệu inox nhiễm có nghĩa là các bác có bắt nâm châm vào nó vẫn hít nhưng mà nó sẽ không bị dỉ không bị dỉ nhá đó đây là cái cụ thể về cái xào treo chim và các mẫu xào này à, hình thức của các mẫu xào này giá cả cụ thể này để các bác nắm được các bác liên hệ trực tiếp với các số điện thoại ở bên dưới màn hình để các bác đặt hàng nhé hàng thì ship đi toàn quốc số lượng thì rất là nhiều ship COD đi toàn quốc các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng nhé à, xào vào phụ kiện đấy xào vào phụ kiện à, bao này là cái bao à, áo đu, áo đeo xào này áo đựng xào này nói chung là để đảm bảo cho các bác cái giá tốt nhất thì shop luôn luôn kinh doanh với số lượng nhiều đấy xào các cô đủ các loại nhé đấy, các bác nắm được nhá rồi mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại bên phía dưới màn hình nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những cái uh, clip uh, giới thiệu sản phẩm sau nhá.